Bạch Hà ghế rất lắm là do anh ơi bạn là do bạn không chế kháng khỏe bạn nên bạn chơi thì phần mẹ à, khỏe nó không bao giờ bị bị bị bị đề kháng khỏe nó trời ơi được bổ các bạn bạn bạn phải bạn phải lên nhớ nhá cái viên thuốc cái tít b 1 bạn mua có hai nghìn hai nghìn bình thường được mấy viên đúng không hai nghìn được mấy viên hoặc là mười mười mười bình thường cái tít b 1 đấy đúng không thế đây những cái cái kẹo thuốc như viên uh, ờ, cương mà vương liện vương liện vương liện vương liện kiểu này thì bạn uh, mua cái đấy vào năm trăm năm trăm năm trăm mà chơi đấy vào nó đề kháng lồng lẩu hơn như bạn chả như lồng lẩu